ta thấy hoang mang cõi đời quá rộng đời sống trong êm mộng bao khó khăn chật chững điều đáng kể trong lòng anh ơi khi ấy em rơi trong đời chơi vơi mong giúp chân ra vũng lầy quá đầm vẫn mong một người đưa cánh tay ăn cơm dẫn lối em quay về đời đôi mơ sống lại những ngày đầm ấm nhưng phận người với đôi tay yếu đuối không thể đưa em về chốn bình yên dòng đời nghiệt ngã ta bơi kiệt sức đau đớn nhìn em tuột ngã vào đời nỗi đời qua dòng người sống trong mềm. mông bao khó khăn chật chội, giờ đắng cay trong lòng anh ơi khi ấy em rơi trong đời chơi vơi mong thức chân ra vũng lệ qua đầm em vẫn mong một người đưa cánh tay ân cần dẫn lối em quay về đời rồi anh đã đến như tia nắng soi dọi hồn em sau những đêm dài tối tăm nụ cười đã nở trên môi em mơ sống lại những ngày đầm ấm nhưng phận người với đôi tay yếu đuối không thể đưa em về chốn bình yên dòng đời nghiệt ngã ta bay kiệt sức đau đớn nhìn em tuột ngã vào đời